Dạ khoan à, Kính thưa cô và các bạn Hôm nay lớp 11 sinh, trên 6 xin à, tham gia cuộc thi hát văn nghệ Để à, tuyên truyền ca khúc cách mạng à, Bài đầu tiên, bài hát là Cô gái Sài Gòn đi tải đạn và em đi qua cầu cây Phần 2 là múa à, Lá xanh đoàn vệ quốc quân Dạ, chương trình xin được phép bắt đầu ạ chim kêu chim kêu gian rừng suối gọi ta lên đêm ngày có đôi hay xinh soi bóng em đi cầu tre lắng léo chân em dưng vàng dòng nước trôi nhanh em vui mắn nhìn có ai nào nhờ em qua cầu cây chính em là xanh bạc màu thanh niên sung phong hôm qua hôm qua chưa hề giác nặng em chưa từng vuốt suối hoa bưng em chưa từng dài nắng dầm mưa hôm nay hôm nay em là chiến sĩ dài dặn dậy dừng dàng bước chân lòng người đang đổ mùa xuân chào dân niềm vui bế trên dài đường về đô thị khó tin nâng chờ ta sai ra đi thà chết cha lùi gió rung cây cành lá tương mừng đưa vui anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân cờ bay phất phới kẻ reo vang tiếng cùng giải phóng quân anh là lá trên cành ngàn chỉ gió mưa động viên đi đầu quân đi trong mùa xuân mới Việt Nam có hay ngày xưa biết bao vì hùng ai quyết vì non sông ra tay bao lần ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ hỡi đồng bào chúng ta phải đứng lên dậy mà đi dậy mà đi ai chiến thắng không hề chiến bại ai nên khôn không khôn một lần dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hỡi đồng bào thống nhất mùa năm kháng chiến thắng lợi muôn năm đi ra đi báo tồn sông núi ra đi ra đi thả dịch mùa xuân